Thưa thầy, con tên là Thu Hoa, con đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong Nam Định ạ. Hôm nay con đến đây thì muốn đặt câu hỏi ờ, để thầy giúp con giải quyết một khúc mắc về gia đình ạ. Con thưa thầy là hồi bé thì đối với ông bà cha mẹ thì con có rất nhiều những hành vi cử chỉ như là ôm ấp, cảm ơn hay là hay là nói những lời yêu thương ạ. Nhưng mà càng lớn lên ạ thì con cảm thấy những cái lời yêu thương đấy và những cái hành động ôm ấp thì con không thể làm được nữa con cũng không biết tại sao lại như thế uhm, với cá nhân con thì những cái ngày lễ và sinh nhật bố mẹ thì con sẽ mua những món quà thay lời cảm ơn còn đối với những bạn khác và đặc biệt là bạn nam ạ thì các bạn ấy không không thể mua những món quà đấy được và, và các bạn ấy cũng từng nói với con rằng là rất là muốn có những hành động như là để thể hiện cảm ơn bố mẹ nhưng các bạn ấy không biết nên làm gì để bày tỏ sự yêu thương và cảm ơn bố mẹ và con muốn hỏi thầy để thầy ờ, giúp con giải quyết những khúc mắc đấy ạ. con cảm ơn ạ câu hỏi của bạn Thu Ba đến từ Nam Định bạn nói rằng ờ, hồi bé thì bạn rất là dễ dàng có những cái cử chỉ yêu thương đối với cha mẹ như ôm ấp vào ờ, làm nũng cha mẹ à. nhưng mà tại sao lớn lên thì càng ngày lại càng thấy khó làm cái việc ấy bạn ấy chỉ thể hiện cái việc yêu quý cha mẹ người thân bằng cái việc tặng quà thế rồi các bạn trai cũng thế bạn trai thì nói rằng rất là khó và rất khó làm việc ấy thế thì ờ, bạn hỏi vậy làm sao để mà mà bày tỏ được cái, cái tình cảm với cha mẹ mà sư phụ trong các cái khóa tu mùa hè cũng thường giảng các con có thể về ôm cha ôm mẹ và nói một lời là con yêu cha mẹ rất nhiều. Các con biết rằng cách đây hơn một tuần Sư Phụ có về quê thăm ông bà, tức là hai cụ thân sinh ra Sư Phụ. Thế thì Sư Phụ đã nằm ngủ và nằm chung với mẹ và ôm mẹ ngủ đấy. Mẹ năm nay gần 90 rồi. <laughs> sư phụ ôm mẹ ngủ rất là ngon lành nghe không Đấy. thế thì các con thấy nó không phải khó cái tâm lý chung á con người hay con vật cũng thế con vật các con biết con gà khi nó lớn lên nó tách đàn nó cũng không không chịu cái sự bảo bọc của mẹ nữa Đó. con chó con cũng thế lúc bé nó bú sữa mẹ ngậm vú mẹ lớn lên rồi thì nó cũng tự đi kiếm ăn con mèo cũng vậy nó không thích cái sự ôm ấp thế đấy là một cái tâm lý chung của người cũng như con vật thế nhưng con người chúng ta khác con vật là chúng ta sẽ làm được khác những cái điều đó Đúng, các con lúc bé thì cha mẹ bế ấm là từ lúc có các con lọt lòng rồi, nâng niu ấm bồng, à, thơm má. À, cái gì cái cha mẹ cũng có thể ôm ấp mình được và các con về là xà vào lòng mẹ được ngay. Thế nhưng khi các con lớn lên bắt đầu tách cha mẹ đi học rồi, à, lớp 1, lớp 2 lớn dần, lớn dần thì các con thấy cái đấy nó xa dần. Cái đấy cũng là lẽ tự nhiên nghĩa lẽ tự nhiên đó. Đấy. Thế nhưng vì chúng ta là khác với con vật cho nên các con có thể giữ được, chúng ta có thể làm khác đi với con vật. Chúng ta vẫn thể hiện cái yêu thương với cha mẹ được, có quyền. Bản thân Sư Phụ cũng đã từng làm điều đó, không có gì khó. Thế và cái người, người Việt chúng ta thì thường hay có cái e ngại, lớn lên rồi mà con mà hôn mẹ một cái cũng thấy ngại, và nhất là con trai thơm mẹ cái cũng ngại là nghĩ là thế nọ thế kia nghe không? mẹ mình chứ có sao nghe không? ba mình mẹ mình không có gì thì chúng ta phải vượt qua cái ngại ngùng này đấy bản thân sư phụ sư phụ kể chuyện hôm nọ về đến nằm ôm mẹ già gần 90 năm ngủ nghe không? rất là vui rất là cảm xúc rất là cảm thấy cái tình của mẹ rất là là chan chứa đấy. cái đó không có gì khó các con phải vượt qua cái cái chướng ngại này nhé đây cũng là tập điều phục tâm của mình đấy à, cha mẹ nhiều khi thích lắm đó muốn các con về ôm mẹ một cái nhất là con gái về ôm mẹ là mẹ thích lắm nghe không đấy. con trai về ôm bố cái ôm mẹ không có sao cả và không có cái vấn đề gì trong chuyện này nhé thì các con có thể thực hiện được những cái điều này chỉ có vấn đề ta vượt qua cái chướng ngại này đi cái tâm lý chung của con người hay con vật khi lớn lên là tách đàn tách cha mẹ là nó ít có những cái sự gần gũi về thân thể thế nhưng chúng ta là người các con nhớ là người có thể không bị theo cái bản năng đấy nó chi phối mà chúng ta làm ngược lại được đấy các con bày tỏ tình yêu thương cha mẹ mình phải dũng cảm lên các con giống như lúc yêu nhau cũng thế vâng. rất khó khăn mới nói được gì một từ I love you đúng không thì cũng phải vượt qua đấy, vâng, đấy. cầm được tay cô ấy cũng khó khăn lắm cũng phải vượt qua đấy thế thì bây giờ đối với cha mẹ cũng thế các con cũng tập như là đối với người yêu đấy nhà nhà để chúng ta thiết lập lại được cái cái quan hệ cái truyền thông giữa cha mẹ với mình thật gần gũi thật là thân thiết cha mẹ của mình chứ đâu nghe không? đấy nhá và cha mẹ thầy tin là sẽ hạnh phúc rất nhiều khi các con vượt qua cái cái trở ngại này làm được điều này cha mẹ sẽ rất cảm động rất vui thầy chúc cho bạn thu ba cũng như tất cả các con đây nhà